rồi thế thì các bạn à, nhìn thấy này đây thầy làm trên một cái nhá à, chúng ta mở ra bây giờ thầy có bài toán như này à, các em xóa những cái hộp này nó cho sẵn đi bao giờ người ta dùng layout mà chọn những cái à, kiểu layout khác nhau thì chúng ta chọn đây thế bây giờ thầy có một cái um, vấn đề là thầy sẽ làm một loạt các câu hỏi trắc nghiệm cho các bạn học sinh dưới dạng gọi là như là giáo viên đấy khi mà chúng ta ra trường chúng ta làm thì, uh, chúng ta đánh cái text box vào đây thì các em đánh là câu hỏi uh, trắc nghiệm sau lát nữa các em sẽ làm các câu hỏi trắc nghiệm theo các chủ đề các em nhé trắc nghiệm dành cho học sinh học sinh tiểu học cũng được cấp 1 cũng được thì cái gì cũng được cấp 2 đi Đó. rồi bây giờ này đây bây giờ thầy mới đổi font chữ nhé chúng ta đổi font chữ để cho nó về font chữ ờ, tham đưa vô màn đó chúng ta cho đậm lên trang trí tí rồi các em có thể bôi đen các em cho đây đấy rồi các em có thể uh, sử dụng uh, format để các em chọn những cái uh, bài tập này cho đẹp thế bây giờ chúng ta sẽ làm các nút câu đố các bạn uh, chọn cho thầy chữ gì à, hình gì được oval hoặc là hình uh, chữ nhật à, đây là bộ các câu hỏi thì uh, học xong cái này các em lại uh, tìm ra một cái mới này các bạn đưa đây nhá đấy, giữ cần trôn kéo mặt thả như hôm trước thầy dạy đấy kéo mặt thả bây giờ chúng ta ấn ờ, cần trôn d là nó nhân đôi lên chúng ta đẹp đặt vào đây d D Ctrl T đấy Ctrl d thế nhá Ok xong à, chúng ta được một Ctrl D bây giờ chúng ta sẽ à để cho nhanh đã thầy uh, thầy đánh chọn cái này câu 1 edit text câu 1 Đấy, chúng ta làm Đấy, chúng ta kéo dài ra cho nó đẹp một tí nào bây giờ này giữ cần trôn này rồi giữ ship nha đặt như này nhà đây ra trôn d à, chúng ta uh, nó đi xuống thì các em đưa nó lên trên này cho nó bằng một cái khi nó bằng đây rồi thì chúng ta cần trôn ờ, đây à, bình ngang tiếp B tiếp BDEH rồi bây giờ chúng ta sẽ cả lớp có nhìn thầy mở màn hình có rộng nhỉ các em nhỉ chọn tắt nhá các em kéo xuống cho thầy Đấy. xong thì đã làm xong bây giờ chúng ta chỉ thay số thôi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đó, rồi tất cả các chỗ này đều tiếp tục như thế thì thầy làm ví dụ đến đây còn các em tiếp tục thay số vào cho đến 100 hay là bao nhiêu cho hết các dòng rồi ok xong chúng ta ghi cái này vào ta ghi vào computer nhá hay thầy ghi ở đây thầy ghi là bài tập trắc nghiệm nha rồi ok đấy là ghi vào cho nó đỡ bị treo đúng không rồi bây giờ này ở đây các em uh, bắt đầu tạo cho thầy một section mới các em ghi là câu 1 câu 1 Đấy. rồi các bạn tạo new ở đây new slide ở trong câu 1 đây Đấy. new tiếp slide đây câu 1 nha xong đến đây các bạn chọn cho thầy một, ờ, một cái là câu 2 tiếp theo là câu 3 các em tạo trước cũng được xong rồi em thêm đấy rồi trong cái khoảng trống giữa hai câu này các em thêm slide đấy thì nó tự sinh ra nhá duplicate luôn để cho nó thêm nhân đôi cái này cũng nhân đôi lên luôn rồi nhân đôi để làm những cái mà mà ở trong từng câu một đấy thế đối với câu một đấy thì chúng ta ghi vào đây à, câu hỏi là tổng câu hỏi nha trên là chúng ta làm câu hỏi các bạn ghi cho thầy là tổng các góc trong một tam giác vòng bao nhiêu độ bằng bao nhiêu đó ờ, chúng ta sẽ cho cái này như vậy chúng ta cho chữ nhỏ hơn một chút nhé các bạn để tham lưu roman đi đó là các bạn cho nó màu màu đỏ rồi các bạn cho nhỏ lại một chút đó các bạn cho cái kích thước chữ nó trở về 24 còn cái này các em xóa nó đi thế câu hỏi như này thế thì ờ, nó sẽ đưa ra các phương án trả lời phương án trả lời ta lại insert ta chọn cho thầy hình chính là hình oval ờ, Đấy nhá ô hoa này được chưa rồi bây giờ các em bệnh nhân xuống cho thầy một cái nữa các em bệnh nhân tiếp một cái nữa nhân tiếp một cái nữa nó có cái căn chỉnh cho chúng ta đấy cái khoảng cách nó bằng rồi bây giờ chúng ta sẽ điền vào các phương án này 190 độ ôi giời cố tình cho sai nhá 120 độ đây là 180 độ đây là chúng ta tiếp tục cho 360 độ Đấy. được chưa rồi đây là các phương án trả lời phương án 1 phương án 2 phương án 3 rồi tại đây các em lại tiếp tục nha, chúng ta đang thiết kế tại đây cái này bài bài thầy dạy này là bài mở rộng cho các em ở bài ở đây nhá tại đây chúng ta sẽ vẽ một mũi tên đi về bách về nhá chúng ta quay đầu về đây quay đầu về về đây cũng quay lại nhá chúng ta ghi chữ quay lại rồi edit chúng ta ghi là quay lại Đấy, các bạn muốn format thêm cho đẹp thì các bạn có thể format xếp các bạn chọn phim các bạn chọn uh, một cái gì đó một cái mẫu à, quay lại như này hoặc là bức tranh ra cho vào đây à, còn không thì các bạn để đây ok rồi bây giờ này thầy mới để cái này là có hai cái là đúng và sai của cái này thì chúng ta sẽ cho câu trả lời đúng và câu trả lời sai rồi tới cái này chúng ta thầy mới thiết kế như sau thầy chọn một cái hình uh, biểu cảm Đấy, ok chưa rồi câu này chúng ta cho là edit chúng ta cho là đúng Đấy, phóng to lên cho thầy nhá Đấy, màu sắc thì các bạn chọn cho màu chữ cho thầy à, chúng ta có thể à, về hôm chúng ta chọn cho nó một màu xanh à, xanh với xanh thì giống quá ờ, đúng này ok nhá còn cái này chúng ta lại và insert các bạn chèn cứ insert là chèn một cái biểu cảm mới đó để vẽ ngoài người ta, ai này thì xóa đi các bạn nhìn có rõ không các bạn cả lớp sang hôm phóng to lên shift control và dấu lớn hơn thì nó tăng kích thước của chữ Đấy, sai chúng ta cho đây như thế này đúng thì chúng ta đúng ở cái này chúng ta cho nó màu một cái màu màu khác đúng sai được chưa thế bây giờ chúng ta sẽ cho cái này nó chuyển động nhá đúng một cái thì chúng ta vào animation các bạn chọn cho thầy một cái à, này đi đúng ok thì sai sai thì bây giờ sang đây ta lại nhấp vào đây là dùng chuyển động à, hoặc là chúng ta chọn cái gì đó cho nó đẹp à, sai ok luôn cái này nhá rồi đó các em ờ, muốn nó chạy nhanh chạy chậm thì các bạn lại bật cái hôm trước chúng ta ra chúng ta cho cái này nó dài ra thì là nó chạy dài thì nó lâu hơn đúng không tương tự đây thế nhá đó rồi bây giờ chúng ta mới làm uh, tiếp hàng cái này là quay lại chúng ta cho về home các em uh, à, cho insert các em chọn cho thầy hình mũi tên quay trở lại Đấy. em vẽ lật nó lại các em ghi cho thầy là quay về thầy làm rất đơn giản là thầy làm đúng uh, về cú pháp và uh, cái cách làm của các em sẽ xây dựng sáng tạo hơn uh, đồ họa hình ảnh đồ họa đẹp hơn chúng ta ghi là quay quay lại hay là back đúng không Đấy. ok copy cái này sang nha copy sang bên đây sai ta cũng quay quay lại Đó, ok rồi bây giờ các bạn nhìn thấy đây đang làm câu 1 câu 1 câu 2 cũng thế câu 2 các bạn chỉ thêm một cái nữa các bạn sẽ vào câu 2 ở dưới đây, đây câu 1 ta quay về đây rồi bây giờ nhá những cái bộ này thì ở câu 2 chúng ta tạm ấy chúng ta đang làm câu 1 các bạn ẩn đi cho thầy tất cả những cái này đi đó. các bạn chọn cho thầy là hai size hai hoặc hidden nhưng mà đây là hai là trốn là lấp đi đúng không rồi nó về một nhá câu một các bạn nhấp chuột phải cho thầy chọn cho thầy nút có tên là hyperlink ờ em nào vào cũng được còn thầy đang giảng các em cứ yên tâm vào đây nhá không phải lo đâu rồi thầy chưa điểm danh là hyperlink rồi ở đây nó cho một loạt các ờ, tài liệu đã có sẵn ở một thư mục chúng ta không chọn đây mà chúng ta chọn place in this document có nghĩa là tìm những vị trí ở trong tài liệu này thế chúng ta thấy ở câu 1 trong section câu 1 đúng không thì chúng ta thấy là slide 3 đây chữ 3 nó tương ứng ở đây à, nó sẽ tương ứng ở cái hai bây giờ nó phải chọn vào hai tức là từ trên chọn xuống câu câu thứ hai là tổng góc trong một tam giác bằng bao nhiêu ok xong đấy là cái chọn về nhá bây giờ cái về này cái về thì các em lại chọn về cái trang đầu Đấy, thì các em về slide một là cái một là cái này quay lại đúng rồi giống như chúng ta làm các trang web ấy bách bách tiến lùi vân vân rồi đến ờ, cái phần ờ, phần đây ờ, à, bạn các bạn nhấp vào những cái nút nào thì nó sẽ hiện ra đúng và sai cái này chúng ta trở về sai nhá rồi cái này là cái số 4 số 4 có nghĩa là sai rồi những cái năm sáu thì là tiếp của cái câu hai này kệ nó rồi cái này chúng ta tiếp về uh, về câu ờ, về cái sai là mấy bốn đấy hai cái cùng trỏ về một cái cũng được thế còn cái 18 này là cái đúng nhất thì chúng ta cho trỏ nó về về đúng đúng có nghĩa là cái số 3 rồi còn cái này chúng ta sẽ chọn về cái cái uh, sai à, cái sai là cái thứ mấy nhỉ cái thứ tư ok rồi bây giờ chúng ta thử nhá thầy dạy các em dễ hiểu không nhỉ cả lớp có hiểu không ồ vẫn chưa cả lớp chưa chưa bạn nào hiểu thầy nhỉ mỗi bạn quỳnh à bây giờ chúng ta nhé uh, ờ, chúng ta sẽ You are now muted. You are now unmuted. rồi thì bây giờ ờ, các bạn nhìn thầy ờ, sâu nhé À, từ đầu cho đến cuối đúng không à, bây giờ thầy nhắc một câu này nhé cả lớp nhìn thấy này vì nó kết nối là nhiều Đấy. mươi độ ái là sai sai nó nằm ở đây quay lại nhá có nghĩa nó hiện là nó sẽ từ từ chạy ra vì thầy sử dụng là kết nối vào một màn hình cho nên là hai màn hình cho nên là nó sẽ không chạy cho chúng ta cái hình đám mây này nó quay lại đấy cái phần quay lại của thằng kia là chưa trở về vậy thì chúng ta mới làm được cái bước đến phần quay lại kia thôi vậy chúng ta phải làm hai cái này nữa cái này cũng phải quay lại quay lại là quay lại cái câu slide 2 đấy để cho nó có trở quay lại nhé về cái số 2 Đó. ok rồi bây giờ chúng ta sẽ view từ đây set up rồi ok nhá mọi người cấp 1 bùm má 90 độ Đó. câu 2 quay lại Đó. À, câu 3 đúng đúng không quay lại câu 36 sai đấy thế là chúng ta đã làm được một cái slide mà nó liên kết với nhiều đối tượng khác nhau Đấy, gồm có đúng sai bao nhiêu bây giờ cả lớp đã hiểu ờ, bài của thầy chưa thầy uh, ghi dừng video để thầy tải lên uh, youtube luôn nhé xong các em ngồi các em làm cho thầy mỗi bạn một chủ đề có bạn thì chủ đề về địa lý có bạn chủ đề về triết học có bạn chủ đề về văn hóa có bạn chủ đề về tất cả cái gì các bạn hoặc về phim hoặc à. rồi alo cả lớp nghe thầy không có ờ thế thầy ờ, thầy trình bày có đẹp không có ờ bây giờ